Chào tất cả anh em nha Thì ờ, ở đây là một cái bộ kính nắp chồng mới năm 2023 Khi mà sử dụng cái cặp kính nắp chồng này á Đeo vô mắt Anh em đi đánh bài anh em sẽ đánh bài như bài ngửa luôn Đó Anh em nhìn vô bộ bài anh em sẽ biết được đây là lá gì Và cái chất của nó là chất gì Anh em biết cả quân bài và cả chất lá bài Đó Còn ờ, cái kính này là cái kính mẫu mới Cái thứ nhất là anh em đeo vô nè nó sẽ được mà cái hiệu ứng màu mà mình nhìn á nó sẽ được trong hơn và nó sẽ sáng hơn thời gian sử dụng nó sẽ được lâu hơn xài 24 tiếng đổ lại là ok và cái thời gian bảo hành cho anh em lên tới 2 năm xài một vài năm nó chưa có hư đâu đó là cái thứ nhất cái thứ hai là mình đeo vô nó sẽ không bị đau mắt nè cộm mắt và chảy nước mắt đó là bảo đảm cho anh em luôn ở gần á, thì anh em à, em tên là Phi anh em lấy đồ nhiều anh em sẽ biết tới em em là tên là Phi nhà em ở gần cổng 3 cổng 4 bến xe miền Đông Sài Gòn Bình Thạnh bến xe cũ á còn à, ở gần thì anh em cứ chạy qua nhà anh em đeo thử qua đây cho anh em test thoải mái cho anh em đeo thử luôn để anh em nhìn được coi nó có rõ hơn hay không và dễ chịu con mắt mình hay không thì anh em lấy còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái anh em chả mất ngàn nào hết á đó. đó là cái kính này nha bao cho anh em test hàng thoải mái trước khi mà anh em thanh toán trả tiền đó là cái lợi thế của anh em khi mà đi mua hàng còn cái kính này thì xài theo như em cảm nhận là rất là ok nó xài ngon hơn những cái cặp kính này nè trước đây anh em xài cái mẫu này thì nhiều nhưng mà cái kính này bây giờ nó ra cái mẫu mới xài ok hơn thì à, ở đây có hai cái bộ bài một là cái mẫu bài 2k xanh hai là cái mẫu bài đô la vàng thì em mang ra đây để chi để em test cho anh em coi để anh em thấy những anh em nào mình chưa chơi nhìn vô mình sẽ hiểu được cái cách chơi cũng như là những cái màu sắc mình sẽ thấy khi mà mình sử dụng cái nắp chồng nhìn xuyên bài đó còn đây là hai cái mẫu bài mới để em giới thiệu tới anh em để chơi xì dách xì phé trong cái dịp tết sắp tới này chơi nó sẽ dễ hơn mình nhìn nó sẽ ok hơn và chơi sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều còn khi mà mua kính ở bên em một bộ kính đắp tròng từ giá rẻ cho đến hàng cao cấp rẻ nhất là một triệu một bộ và hàng cao cấp nhất thì nó cũng chỉ có 4 triệu 8 thôi 4 triệu 8 đủ lại còn chung chung tiền thì tầm 2-3 triệu còn khi mà mua hàng thì anh em sẽ được tặng từ 10 bộ bài cho đến 20 bộ mẫu nào cũng có nha Đây là những cái mẫu mà anh em chơi phổ biến tặng 10 bộ bài đến 20 bộ nha tùy theo mức độ giao dịch còn à, cái gì ta bài á thì anh em chơi mẫu nào anh em chụp hình gửi cho em cái mẫu đó em sẽ cung cấp làm theo yêu cầu của anh em muốn in bài cái số nó nằm ở đâu em in được cho anh em ở đó còn bây giờ thì à, em sẽ gắn cái kính áp tròng lên cái à, camera để cho anh em cùng thấy được cái màu sắc khi mà mình đeo kính vô nó sẽ như thế nào kính này nó rất là rõ nha đeo vô nè à quên cái này là cái kính thử bài thôi nha đeo vô nó sẽ bị mờ so với cái kính này tại vì cái này mà lấy ra mà gắn vô đây là nó dơ giấy là một cái thứ hai là ấy vô là nó sẽ mất vệ sinh cái thứ hai là ấy vô nó sẽ sẽ sao ta nó sẽ rách rách mất cái kính này cho nên rất là tốn tiền cho em cho nên em gắn luôn cái uh, kính thử bài của khách kính này thì để kiểm tra bài thôi chứ không có đi chơi được nha đeo này nó tím rịm chơi rất là kỳ đó gắn lên cho anh em thấy nè đó khi mà gắn lên thì anh em nhìn ở đây thấy không con này con chính là con chính thì hình nó hơi kỳ lạ nha như cái móc khóa vậy á đó mình bỏ ra là là sẽ không thấy nhưng mà đeo kính vô là sẽ thấy nè cái mực này nó phản quang với cái kính này đó là cái nguyên tắc mà chơi như vậy còn à, cái bài này á là cái bài đầu lưng nha anh em tức là nó sẽ điểm một cái số rất là to ở cái lưng này nè và một những cái số li ti ở trên cái đầu bài này để dành cho những anh em chơi xì dách á khi mà mình vô xong mình chơi mình chỉ cần kéo tí xíu lá bài cho nó lú cái mép trắng này ra thôi nè là mình thấy được đây là con gì mình không cần phải kéo như xưa phải kéo cả nửa lá bài thì nó không có hợp lệ là cái thứ cái thứ hai là người ta sẽ nghi đó đây bây giờ làm thử cho anh em coi nè mẫu này là mẫu hai ca xanh đây anh em có thấy không số 7 nè đây đây gọi là con bảy cơ nè đó con này là con sáu nè đúng không con sáu sáu cơ luôn nè tiếp tục là con à, mẹ kính này cầm khó quá đây để gắn cho nó êm như cái nào con này con năm năm này năm cơ nè cầm vô cái kính coi nè cầm gắn vô rồi tiếp tục nè sao bài đó nè đây mình xào lên thoải mái rồi bây giờ mình kéo một tí xíu ra coi thấy không nào con ở trên đầu này là con 10 10 chuồng nè anh em à, chỉ thêm anh em cái phần mà phân trừ phân biệt à, cơ đô chuồng bích chuồng nè cơ nè rô nè bích nè đây chuồng nè cái chất chuồng nè anh em nhìn nè đó ở đây nó có cái dấu ít nè thấy không bên cạnh hông của nó cũng có dấu ít nè ở đây em có dấu ít nè đây là con chuồng con chính chuồng nó chỉ khác con chính với con 10 thôi con chín thì cái hình nó hơi kỳ lạ xíu như móc khóa nè thấy không mực hồng con 10 là dấu cộng này nè còn tất cả những con khác thì nó vẫn vẽ bình thường như cái số ở ngoài rồi tới con bích nè con bích là nó không có điểm gì hết nó chỉ điểm số điểm chữ thôi nè đó xung quanh nó không có điểm ký tự chớp là con bích rồi tới con uh, con cơ nè con cơ sáu cơ thì nó có số 6 và đây là cái chất cơ là nó hình tròn như thế này đó bốn góc đều có để coi xung quanh bốn góc nó sẽ có bao nhiêu số một số hai số ba số 4 số 5 6 7 8 số xung quanh 8 số và 4 biểu thị chất 6 cơ con này con xì uh, xì rô xì thì cái, cái chất rô thì nó như hình trái tim nha đó rất là rõ anh em nhìn nè bỏ qua camera mà còn rõ cỡ này nè bỏ xa ra nè vẫn thấy nha xa gần cũng thấy cứ quăng bài thế này nè rồi kéo thử cái lá ở trên đầu coi thấy nó là sao trên đầu lú ra nè đây con này con 10 biết luôn 10 bích chính xác chưa lũ ra nè con chín bích đấy bội bích à, đầm bích nó nó trùng nhau quá nhỉ nó, nó nằm gần nhau quá trẻ nó cái trẻ nó cái rồi kéo nè à, và cơ kéo cái nè sáu bích à, rô đó rất là dễ thì à, đây là cái phần bài à, hai ca xanh rồi tới à, khoan khoan khoan em em cầm cho anh cái này anh làm cái bộ này cho người ta tham khảo cái đây là cái bộ bài tiền đô đô này đô la vàng chỉ đỏ nha cái mẫu tiền đô này thì em cho anh em coi cái mẫu lưng thôi bài này không có đầu con này xì rô nè chất rô ở hai góc nè thấy không xì con này xì nè hai nè số 2 bài tiền đô này nó không có dễ nhìn như cái bài 2k à, đâu nha đó 4 nè 5 nè 6 nè đó đây là ấy sơ qua cho anh em coi thôi là anh em hiểu rồi đó thì à, anh em nào cần lấy những cái cặp kính đắp tròng này hay là những cái dụng cụ để chơi bài lá hoặc là những cái đồ chơi về tài xỉu cá ngựa bầu cua thì anh em cứ alo cho em qua số điện thoại đây 09097040 số 4 thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của em nha ở xa thì cứ cho em địa chỉ em sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em đó